Vâng, trong ờ, video buổi tối ngày hôm nay thì em lại ờ, tiếp tục và gửi đến cho tất cả cô chú anh chị khách hàng mình cũng như là quý vị một căn nhà rất đẹp nha mọi người. Đây là một căn nhà với ờ, xây dựng mới này và thiết kế đẹp với lên đến 3 phòng ngủ như quý vị và hai nhà vệ sinh. Nhà mình thì được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường thống nhất thuộc phường 16 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát bên với lại khu vực siêu thị Lotte và ngay với lại ủy ban phường 16 như quý vị và gần với lại khu vực bệnh viện Hồng Đức. Và đây là một căn nhà với một cái diện tích là ngang 3m7 và độ sâu là lên đến 16m và được xây dựng với kết cấu là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 đi quay để giới thiệu đến à, tất cả cô chú anh chị mình những cái căn nhà đẹp và những cái giá hợp lý nha quý vị. Đây là một trong những à, căn nhà phải nói là tuyệt vời và được gia chủ là tặng full nội thất nha. Căn nhà mình đây thì nằm trên một con hẻm rộng đến đến khoảng 3 à, mét rưỡi gần 4 mét nha quý vị. Và một con hẻm xe hơi vào đến tận nhà luôn này. Đây xe hơi 4 chỗ thì vào đến tận nhà luôn nha quý vị. Và với khu vực vị trí đây thì một con đường rất là rộng rãi và thoải mái nha cô chú anh chị. Đây, một khu phố ở rất là an ninh và yên tĩnh thoải mái này. Lại với à, căn nhà mình thì à, rộng lên đến à, khu vực vị trí con đường cũng như là căn nhà thì đây là khu phố, khu dãy nhà của nhà mình nha Và với căn nhà mình thì có một diện tích là ngang 3m7 và độ sâu là lên đến 16m với thiết kế đẹp, mẫu hiện đại và được gia chủ là tặng nội thất kèm theo cũng như là full nội thất rồi. Với thiết kế mẫu hiện đại nha quý vị. Nhà này thì đang có mức giá bán là chỉ với giá là 5 tỷ 030 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha. Một căn nhà với xây dựng một thiệt một lầu nhưng ba phòng ngủ và có đầy đủ tất cả công năng bên trong nha quý vị một mẫu nhà đẹp và tuyệt vời và tiếp đến thì em sẽ mời tất cả cô chú anh chị khách hàng mình cùng vào bên trong tham quan cái nội thất và thiết kế căn nhà nha quý vị Vâng bên ngoài thì à, chúng ta sẽ có một lớp cửa được gia chủ làm hai cánh này, cửa sắt và khu vực đây thì chúng ta sẽ có một khoảng sân, khoảng sân này rộng đến khoảng 2 mét nha. Thuận tiện cho gia đình chúng ta đậu xe máy ở khu vực bên ngoài và bên trong thì à, chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm xin pha kính cường lực 10 ly nha quý vị và được gia chủ làm bốn cánh. Bên trong đây thì à, chúng ta sẽ có không gian phòng khách của căn nhà. Và nhà mình thì được xây dựng với thiết kế là một trệt một lầu, thiết kế đẹp và trang trí bên trong, không gian căn nhà mình rất là tuyệt vời nha quý vị. Đấy thì à, ban đêm em quay thì cũng bên ngoài mặt tiền của chú anh chị mình xem cũng uh, hơi tối nhưng mà bên trong thì uh, không gian căn nhà mình rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Một căn nhà với ngang 3m7 và độ sâu là 16m, xây dựng một trệt và một lầu, sổ công nhận đủ nha. Và nhà này thì được gia chủ lo tặng full nội thất đủ hết cho gia đình mình rồi. Với một mẫu nhà đẹp như thế này thì đang có mức giá bán cực kỳ là mềm mại và yêu thương. Chỉ với giá là 5 tỷ 030 triệu đồng thôi. Một căn nhà sổ hồng riêng giấy tủ hoàn công đầy đủ hết gia đình mình, mua bán công chứng ngay trong ngày nha quý vị. Một mẫu nhà đẹp và nằm ngay vị trí trung tâm, ngay sát bên khu vực siêu thị Lotte và với ngay à, đầy đủ những các cái à, tiện ích cho căn nhà mình. Với căn nhà chỉ có à, hơn 4 tỷ, gần 5 tỷ nha quý vị. Và giá này thì còn thương lượng nha. Cho những khách hàng nào quan tâm và thực sự thiện chí muốn mua, cũng là nhà mình thì có sổ hồng riêng cũng là giấy tờ hoàn công đầy đủ rồi. Nhà mình thì một căn nhà à, à, cũ nhưng mà sửa mới hoàn toàn sửa 100% luôn nha quý vị Đấy với ờ, đúc một ờ, lầu và đổ bê tông cốt thép nha ở dưới không gian khu vực phòng khách đây thì ờ, sẽ được gia chủ tặng gia đình mình với một bộ sofa này và có những các cái kệ cũng như là những bức tranh bức ảnh nha quý vị bên trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là đèn chùm đèn led đèn chiếu sáng căn nhà mình nha quý vị với không gian thiết kế rất là tuyệt vời một không nhà một không gian căn nhà cực kỳ là đẹp và sang trọng để anh chị mình mua cũng như là sở và lựa chọn cho mình những cái căn nhà đẹp và vừa mới mức túi tiền đây là một căn nhà với 3m7 ờ, và độ sâu là lên đến 16m ờ, và có phòng ngủ bên dưới cho người già. Đấy thì ờ, không gian phải nói là tuyệt vời. Và đằng sau đây thì chúng ta sẽ có khu vực phòng ngủ này cho người già này quý vị. Đây. Và bên trên đường trước thì chúng ta sẽ có phòng bếp cũng như là phòng khách. Và cuối cùng thì chủ nhà thiết kế với một không gian phòng ngủ ở đằng sau của căn nhà mình nha quý vị. Rất là đẹp đây, căn nhà mới và tuyệt vời. Với giá chào bán chỉ có hơn 4 tỷ à, xin lỗi mọi người nhá, chỉ với 5 tỷ à, 030 triệu đồng nhưng mà chưa thương lượng nha quý vị. Thì thương lượng chắc xuống khoảng hơn 4 tỷ thôi. Đấy, dưới 5 đồng, nếu thương lượng à, dưới 5 đồng nha quý vị thì chủ cũng bán thì cho gia đình mình khách hàng chúng ta xem và quan tâm và muốn lựa chọn cho mình một căn nhà với sổ hồng riêng và nhà đẹp nằm trên à, địa bàn quận Gò Vấp và với hơn 4 à, tỷ Đấy với uh, thương lượng rồi thì còn hơn 4 tỷ thôi nha. Nhà đẹp và full nội thất nha quý vị. Bên dưới đây thì uh, chúng ta sẽ có không gian phòng vệ sinh này và có không gian phòng bếp. Đệ tủ thì được gia chủ làm những cái chất liệu là gỗ ăn cường và khu vực không gian phòng bếp đây thì uh, sẽ được gia chủ là tặng gia đình mình với một bộ bàn ghế ăn 4 ghế nha quý vị. Đây và tiếp tục thì em sẽ mời tất cả cô chú anh chị khách hàng mình cùng uh, lên trên để tham quan cái uh, khu vực uh, không gian phòng ngủ đầu tiên căn nhà mình nhé. Và bên trên đây thì à, chúng ta sẽ có một cái sảnh để ngồi uống à, trà, uống nước, uống cà phê và ngồi nói chuyện này. Này có một cái sảnh khu vực ở bên trên cầu thang luôn. Đấy và được gia chủ là mua cho gia đình mình với một bộ bàn ghế rồi. Đấy và có giếng trời, lấy gió lấy ánh sáng này. Một căn nhà phải nói rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Đằng sau đây thì à, chúng ta sẽ có phòng ngủ này quý vị, không có vệ sinh nên là không gian phòng ngủ rất là rộng luôn. Đấy với phòng vệ sinh ở giữa và đằng trước nha. Ở ngay trên khu vực cầu thang nha quý vị. Đây bên ngoài chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh này Nhà này thì có hướng chính là hướng đông nha Phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là đông tứ trạch Và nhà có sổ hồng riêng rất là hoàn công đầy đủ gia đình mình rồi Mua bán công chứng ngay trong ngày nha quý vị này đường trước đây thì à, sẽ được gia chủ là thiết kế với không gian phòng ngủ Sàn thì được gia chủ là lót gạch uh, gỗ Gạch uh, à, giả gỗ nha quý vị Đấy, Gạch giả gỗ và xây dựng một trệt một lầu Khá là đẹp cho đại gia đình mình mua ở hoặc là mua cho thuê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 Đấy, với à, không gian phòng à, ngủ này và ở bên ngoài khu vực cầu thang thì à, chúng ta sẽ có cái khu vực ngồi uống trà ở bên ngoài. Đấy, với giếng trời để gió lên sáng nha quý vị. Đây thì cô chú anh chị khách hàng xem quan tâm và lựa chọn thì nhấc máy khi xem được video này. Và một lần nữa thì vì trong video của em đến đây cũng kết thúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị mình khách hàng chúng ta trong video sau. Và một lần nữa thì em xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả đại gia đình mình Chúng ta trong video sau nha quý vị Xin chào và xin cảm ơn Xin hẹn gặp lại